hôm nay nhà máy rảnh này anh em là đặt hàng uh, sản xuất thùng lo theo yêu cầu theo mẫu anh em thì cứ đặt hàng nha sản xuất theo yêu cầu số lượng lớn vẫn được luôn đáp ứng nhu cầu anh em hết lò keo lò gia đình lò sân khấu ngoài trời đều sản xuất được hết nha anh em mà sản xuất theo mẫu cái mẫu kích thước là bên công ty mình sẽ sản xuất theo yêu cầu hết theo yêu cầu kích thước đặc biệt uh, sản xuất số lượng uh, giá tốt hôm qua tranh thủ ờ, tăng ca làm giao cho khách hàng hôm nay ờ, một số nhân ờ, nhân viên đang nghỉ phép kho xưởng trống hàng đi đây mẫu lò kéo của công ty sản xuất số lượng lớn đáp ứng 200 à, cặp một tháng